qua nghìn năm rồi Chủ nhân hạ lệnh cho nó đến giết chết chàng trai trước mặt Nó phi đến trực tiếp ép anh ta ngã xuống đất Há to miệng cắn một cái vào cánh tay chàng trai Tiếng kêu thất thanh của anh ta vang lên Chính vào lúc này ý thức của anh ta bừng tỉnh Anh ta dùng hai tay giữ chặt miệng của con ác khuyển Ba giây sau ác khuyển đã bị hạ gục Nhưng kỳ lạ là sau khi về đến nhà Vết thương của chàng trai lại lành lại như kỳ tích Lúc này Poppy chủ nhân của ác khuyển bất ngờ tìm đến đây Nhìn thấy chú chó mình yêu thương nuôi 3.000 năm trời bị chết Trong lòng hắn như bị dao đâm Poppy về đến nhà lấy trang bị chuẩn bị tìm chàng trai trả thù. Người vợ muốn ngăn cản, kết quả lại bị Poppy tát cho một cái. Người vợ châm biếm hắn ta, đều đã 3.000 tuổi rồi, vẫn còn giống như người rừng không có não. Làm việc gì cũng cần phải động não, muốn ngăn cản một đứa trẻ con cũng không dễ dàng. Poppy bị thuyết phục, rất nhanh bọn họ tiến hành hoạt động. Ngày hôm sau cảnh sát đi đến nhà chàng trai, lấy tấm ảnh của ác huyền ra. Bất luận chàng trai giải thích như nào, cảnh sát cũng không tin ác huyền bị chết, mà chàng trai lại nghiễm nhiên không sao trừ phi là có mưu tính từ trước. Cứ như vậy, một người bị hại bất hạnh lại, bị cho rằng là kẻ gây chuyện. Trong trường học hiệu trưởng gọi bố mẹ chàng trai đến. Rất nhanh, chuyện này đã lan truyền khắp trường. Mọi người đều cảm thấy chàng trai là một kẻ biến thái. Tránh xa cậu ta còn ở sau lưng nói xấu cậu. Cuộc sống của chàng trai hoàn toàn rơi vào địa ngục. Hôm đó bố của Mary tìm đến cậu ta, đưa cho chàng trai một bình dạng nước thu thập được khi Mary còn sống. Rất nhanh cậu ta liền tìm đến cô giáo dạy sinh, nhờ cô ấy hóa nghiệm lọ nước, xem xem bên trong rốt cuộc có phải có vật chất có hại nào không. Chàng trai còn thức đêm viết một luận văn vạch trần công ty Poppy và kết quả cho thấy xác định trong nước có vật chất có hại. Liền lập tức lên tiếng, nhưng ngày hôm sau chàng trai lại bị gọi đến phòng làm việc. Mẹ, hiệu trưởng, cô giáo sinh học bố của Mary tất cả mọi người đều ở đó. Mọi người đều phản bội cậu ta, tất cả mọi người đều đứng ở phía đối diện cậu ta. Bởi vì nguồn ô nhiễm trong thị trấn đã được điều tra rõ. Cậu mất đi Mary trở thành trò hề cho tất cả mọi người trong trường. Thế giới này rốt cuộc bị sao vậy? Đến người thân thiết nhất cũng phản bội mình. Ra cổng trường, cô giáo dạy sinh ngăn cậu ta lại. Nói tất cả đều là hiệu trưởng ép bà ấy. Bà đã kiểm nghiệm ra kết quả. Điều cậu đoán quả nhiên không sai. Trong nước quả nhiên có một lượng lớn vật chất có hại. Sử dụng lâu ngày rất có thể mất mạng. Chàng trai bước đi không quay đầu lại. Cậu ta đã hoàn toàn mất hy vọng vào cái thị trấn này. Buổi tối bố của Mary tìm đến chàng trai, còn đưa điện thoại của Mary cho cậu ta. Sau khi hóa giải xong, nhìn thấy đoạn video Mary tự quay trước khi chết, chàng trai đã căn cứ theo video đi đến sơn động bí mật trong video. Kéo hỏng ổ khỏa, mở cửa lớn ra. Trước mắt là mấy nghìn thùng dầu là phế phẩm hóa học. Vật chất trong thùng dầu đang dần dần chảy vào nguồn nước sinh hoạt ăn uống của người dân trong thị trấn. Cứ như vậy chảy đi, người dân trong thị trấn đang đối mặt với sự hủy diệt. Ngày hôm sau chàng trai liền gọi cảnh sát đến, nhưng Poppy lại xuất hiện ở trước cửa hang, còn không chút lo sợ mở cửa ra. Đến khi chàng trai một lần nữa tiến vào, mấy nghìn thùng dầu bên trong đã bất ngờ biến mất. Chuyện này rốt cuộc là sao? Là ai đã có năng lực lớn như vậy? Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể chuyển mấy nghìn thùng dầu đi. Quay lại trường học hiệu trường trực tiếp đuổi học chàng trai. Nhưng trước nay một cậu bé luôn ghét Poppy, bỗng nhiên lại tìm đến chàng trai. Nói với chàng trai chân tướng, ngày mai ở bến sông sẽ có mấy nghìn thùng dầu bị chuyển đi. Ngày hôm sau chàng trai đi đến bến sông xem thử, quả nhiên như vậy, rất nhanh trước cổng đồn cảnh sát đã xuất hiện mấy nghìn thùng dầu đựng đầy hóa chất. Poppy giận dữ vì bị bại lộ, quyết định tự mình ra tay xử lý chàng trai. Người đàn ông cởi bộ đồ tây ra, đánh một trường đẩy chàng trai bay xa mấy chục mét, khi túm cổ chàng trai lên chuẩn bị đấm một cú chí mạng. Chỉ thấy cậu ta vô cùng phẫn nộ, trên trời bỗng nhiên nổi lên sấm sét, dòng điện bỗng tụ hội trên tay chàng trai, trực tiếp tia sét đánh thẳng vào giữa hai người. Hai người nhanh chóng bị đánh bay ra, không rõ sống chết. Một bà lão thần bí cách đó không xa hôn lên sợi dây chuyền trên cổ. Một con chim ưng bay qua đầu chàng trai, cậu ta đã sống lại. Không được bao lâu, xe cứu hộ đã đến. Bác sĩ lấy máy kích tim tiến hành hồi phục tim cho chàng trai. Cũng không ngờ là sẽ như vậy Bác sĩ ở bên cạnh bất ngờ bị bắn bay xa mấy chục mét Chàng trai tỉnh lại vội vàng chạy đến trước mặt Poppy Kết quả Poppy cũng nhanh chóng tỉnh lại Nhanh chóng túm lấy cổ chàng trai Lực cực lớn khiến chàng trai không dám tiến nửa bước Còn nói với chàng trai Tháng sau tộc người khổng lồ của chúng ta Sẽ ở dãy núi Galong giết chết ngươi Chàng trai dồn lực chạy thoát nhanh chóng rời khỏi nơi này Chạy một mạch lên đỉnh núi Đuổi theo con chim ưng vừa rồi đã giúp mình sống lại Gào lên với chú chim ưng Là ngươi phải không? Ngươi định bay đi như vậy sao? Chim ưng dường như nghe hiểu lời của chàng trai, quay lại trực tiếp bao bọc chàng trai lại. Sau một màn cắt bay đá nhảy, chàng trai đã tiến vào một không gian khác. Bên trong hồ xuất hiện một quả bóng thạch anh, sau đó một phù thủy tay cầm ma trượng xuất hiện, mà bà phù thủy này chính là bà lão đã hôn lên sợi dây chuyền. Bà ta nói với chàng trai, cậu chính là thần sấm, trong người cậu có một lượng sấm điện cực lớn, muốn một tháng sau có thể chiến thắng tộc người khổng lồ cậu bắt buộc phải tìm được chiếc chùy của mình và cả những vị thần khác. Sau đó thổi một hơi đưa chàng trai về hiện thực, hóa thành một con chim ưng bay đi. Cả nhà Poppy đều là người khổng lồ, đến một mình Poppy cũng không đánh lại được. Chàng trai cảm thấy vô cùng bất lực, cậu ta không biết những vị thần khác là ai, chỉ có thể tìm đến người em trai của mình là Loki. Hơn nữa còn biểu diễn cho em trai một màn dùng tay bẻ ống sắt, nhưng lại nhận được sự vô tình châm biếm của em trai. Sau đó thời gian trôi qua, cơ thể chàng trai vẫn không ngừng thay đổi mạnh lên, quần áo cũng bị rách hết. Cởi quần áo ra, vừa dùng lực điện năng trong phòng đã bị vượt qua phụ tải. Bóng điện lần lượt nổ vỡ. Ở một bên khác chàng trai cũng đang không ngừng lật giờ tư liệu, tìm kiếm chiếc chùy của mình, nhưng mà đã mấy ngày cũng không nhận được gì. Ngẫu nhiên nhìn thấy một người thợ mài đang làm việc, chàng trai quyết định khoanh tay ngồi đợi không bằng tự mình tạo ra một cái chùy cho thần sấm đi. Chàng trai rất nhanh đã thiết kế ra giấy vẽ, anh ta tìm đến người chế tạo, hai bên giao hẹn hai ngày sau sẽ đến lấy chùy. Chiếc chùy của thần sấm trong truyền thuyết ném đi sẽ tự động bay về. Chàng trai lấy chiếc trì của thần sấm tự chế tạo xong, một tay ném đi mất, màn sau đó thì ngại ngùng rồi. Bất luận chàng trai có tính toán như nào thì chiếc trì cũng không quay lại. Khi nào thì nó quay lại? Chàng trai quyết định đi tìm bà lão thần bí kia, hỏi cho ra nhẽ nguyên nhân, nhưng không ngờ lại bị hiệu trưởng phát hiện hành tung. Bà lão sau khi xem rõ ràng không khóc không cười nổi. Cậu đến giỡn mặt tôi hả? Tùy tiện tìm một thợ rèn làm ra một chiếc trì thì sẽ là trì của thần sấm sao? Trì của thần sấm nhưng trong lời thần Bắc Âu chính là vũ khí mạnh nhất. Cần nung trong lửa vĩnh hằng mới có thể tạo ra được. Nhưng ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng động, có người nghe trộm là hiệu trưởng. Khi rời đi, bà lão nói với chàng trai, ngày mai trước khi mặt trời mọc đợi tôi ở dưới chân núi. Đến lúc đó sẽ nói cho cậu làm sao để tạo ra được một chiếc trì thần. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng bà lão đã xuất phát. Nhưng hiệu trưởng đã đứng ở sau cửa đeo công thần đợi bà ta đã lâu. Bà lão lấy viên chân châu trong cổ ra, hôn lên một cái, Bà lão nhanh chóng biến thành một con chim ưng, vội vàng bay lên trời. Nhưng sau lưng hiệu trưởng là cung thần sao có thể tha cho bà lão được. Một mũi tên bắn ra đâm xuyên qua người chú chim ưng. Sau đó rơi xuống đất, nhanh chóng biến trở lại thành người. Bà lão tìm đến một ông lão chột mắt, đưa sợi dây chuyền của mình cho ông ta và tận miệng giao phó, nhất định phải là cánh tay trợ giúp thần sấm. Mà đến khi chàng trai đuổi đến, cơ thể bà lão đã biến thành cho bụi. Chàng trai tức giận, anh ta phải báo thù cho bà lão. Phẫn nộ xông lên đi ra ngoài. Đứng lại, Ta phải giết chết ngươi. Khốn khiếp ta phải giết chết tất cả các ngươi. Ta sẽ giết chết hết các người. Một mình ngươi, ngươi không đánh lại bọn ta đâu. Mà lúc này hiệu trưởng lại giả vờ khổ sở. Người đi đường nhìn thấy thái độ điên cuồng tiếp cận của chàng trai. Liền coi chàng trai như người xấu. Đều lần lượt tránh xa. May mà đồng bọn của chàng trai đến kịp thời kéo cậu quay về. Ngày hôm sau ông lão mắt trột ngốc nghếch bỏ dây chuyền ra chơi. Sau đó không hiểu vì sao lại đeo sợi dây chuyền lên người. Chính vào lúc này viên chân châu bỗng phát ra ánh sáng, Ông lão nhanh chóng cảm thấy cả người có thể rời sông lấp biển. Một khắc sau đó, ông già bại liệt hơn 30 năm bất ngờ đứng dậy như một kỳ tích. Bản thân lúc này như một vị thần, thần Odin được sinh ra. Còn người lùn bảo vệ bên cạnh ông ta lại chính là tinh linh hắc ám. Còn ở một bên khác Poppy đối với thuộc hạ Loki, đưa cho Loki ăn tim của nai rừng, uống thứ nước thuốc thần kỳ. Sau đó kéo Loki đặt tay cậu ta vào ngọn lửa. Tức thời Loki đau đến tâm tàn phế liệt. Kết quả không lâu sau, vết thương lại nhanh chóng lành lại. Poppy nói bây giờ ngươi đã là người của tộc người khổng lồ rồi. Bây giờ trừ khi vũ khí cổ ra thì bất kể thứ gì cũng không làm hại được ngươi. Loki đi đến trước gương, nhìn dáng dấp của bản thân mình trong gương. Một loại khoái cảm khi thoát khỏi mắt thịt tầm thường. Làm sao một chữ sướng có thể tả được. Bây giờ các vị thần cơ bản đã về vị trí. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Mời các bạn lắng nghe phần sau. Đây chính là điện ảnh dã nhân. Nếu bạn thích nhớ theo dõi, cảm ơn.